khác chiếc máy kế bên ở chỗ nào chiếc máy kế bên có tên là half rack chiếc máy này là power rack chiếc máy kia 75 triệu chiếc máy này 110 triệu 110 triệu nhưng mà xin thưa các bạn 110 triệu là không có cái này nha không có cái này cái này nó kêu là cái gì deadlift platform deadlift platform thì cái này là mua gắn thêm vô cái này nó cũng mấy ngàn đô không nhớ không nhớ tại vì mua gắn vô cho nó đẹp vậy đó các bạn mua cái máy không á thì nó không có cái này không có miếng gỗ trong luôn không có miếng gỗ đây không có cao su đây không có khung này nó chỉ là khung bo rắc bình thường còn còn di mua phiên bản full thì nó có đầy đủ ở bên quận Bình Tân và ở bên quận 12 nó còn có thêm đầu nối để tập Tibaro One Arm Dumbero đó nhưng mà bên đây không cần tại vì sao tại vì tôi đã có chiếc máy 400 triệu đằng kia chiếc máy 400 triệu đằng kia nó một đống cây luôn nên không cần mua nữa thì cái máy này căn bản tập y như máy bên kia không có khác gì cả nhưng mà tại sao nó mắc hơn nó mắc hơn vì nó có một bộ khung vĩ đại hơn nhìn nó ngầu hơn nó vuông hơn đó và nó mắc hơn ở đây nè đây nó nhiều hơn nó nhiều hơn mấy cái mấy cây này nó mắc hơn tập được hai ba tính năng ở trong đây á, thì chúng ta tập uh, gánh đùi tập lưng gì đó ngoài đây cũng tập lưng được đó deadlift cái cây này deadlift cái khung này deadlift đó nó mắc hơn là mắc ở ở ở cái gì ở cái thiết kế ở cái chất liệu ở này ở kia vậy thôi còn mấy cái mấy cái cây này nè hay là mấy cái móc gì đó nó y chang nhau trước khi xem clip này các bạn vui lòng xem clip bên kia để hiểu được cái rắc nó tập được những cái bài gì thì ở đây nó không tập được những cái bài tương tự duy không nói nhiều nữa mà mà thêm được cái bài deadlift ở đây thêm được cái bài deadlift ở đây thôi nên ở khu này á anh chị em tới phòng gym của duy tập á deadlift nên deadlift ở đây ai mà deadlift nặng á trên 60 kg một bên á thì nên tập ở đây còn ai mà nhẹ nhẹ thì ra đây ra đằng kia ra đằng đó tập với bt lên lầu chứ không được deadlift trên cái cây này nha rồi vậy thì ở cái máy này chỉnh gì cái này giống cái này không ờ hai này giống nhau bạn chung module đó khỏi chỉ nha khỏi chỉ nha các bạn mấy bạn muốn biết chỉnh này sao á thì coi bên kia nó khác nhau cái gì ở cây này nè cây này rất là khó chỉnh khó cây bên kia vậy chứ dễ á cây này chỉnh sao thôi đó ok chưa đây đó thả ra yếu sao chỉnh yếu quanh kia tập đi ba yếu yếu bon bon treo đây làm gì <laughs> cái khung này không dành cho cái yếu yếu qua máy smith machine đó yếu thì qua máy này khung này dành cho dân pro dân pro nha yếu quá anh anh, anh chỉ em vậy em nhỏ quá em vô đây em em khiêm có nổi cách thứ hai đứng tư thế này đưa mông ra sau tay cầm khép lại vào thật sâu đừng áp lực bờ hông rồi buông ra rồi từ vị trí này chỉnh lên nữa đâu cần đâu đâu ai lên trên đó đâu không ai lên trên đó cả ok nè nhìn nè thả chỗ nào buông ra chỗ đó ở bên đây nhìn coi số 5 thì bên đây cũng phải chỉnh ra về số 5 đó số 5 chắc chắn đều rồi khỏi nhìn ok chưa rồi cây này lấy ra để trên đây không để trên đây thì để ngoài đây rồi chúng ta cùng nhau tập những bài quyền thoại của cái máy này ra ra ra And in. Push. One đối với bài giật lưng và bài frog bạn có thể tập trong này hoặc là tập ngoài đây đều được như nhau thôi chả khác gì cả ví dụ như giờ giật lưng á đi không kê trên cây chia ra ngoài giật Ah! đó tác dụng cái này là gì quà quà đó trên cây nó không có quà quà của đây nha bạn cái này nó có cái lắp form thì bạn mới vào quà về được lên mức cao nhất 22 ok để chúng ta tập bài đẩy vai không lên đây các bạn sẽ tập bài đẩy vai gác vô cái cây này dùng để đu xà thì các bạn có thể đu xà trên máy này rồi bây giờ Duy sẽ chỉ bạn đu xà một kiểu khác nó tương đối nó bá đạo nhưng mà chơi được các bạn ai đu được như duy là giỏi lắm đó nha ai đu được như duy là giỏi lắm đó bắt trước nhưng mà phải level cao à này minh họa thôi nha mấy bạn nhẹ nhàng thôi chứ bình thường chỉ chơi full cây nè như test sàn cái đó là test sàn mấy bạn mấy bạn không làm như vậy nha mấy bạn không làm như vậy mấy bạn xuống là xuống nhẹ nhàng thôi nè xuống là xuống như này đó âm thanh gì yêu thích nè cái clip ví dụ như nặng đi ví dụ nha nặng là lên cái xong thả xuống hay là nhẹ nha ba thả mạnh quá đủ nè đó đây á vậy thôi tức là có thả đó là cái động tác cái tay chúng ta xuống đây thì chúng ta mới thả chứ không phải ông nội đứng đây ông nội thả xuống nha ông nội đó nhớ các bạn tập kỹ dùm duy cái này cái mặc dù là duy trang bị đồ xin xò rồi đó nhưng mà đừng có phá rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video hy vọng là với video hướng dẫn vừa rồi của duy các bạn biết được cách sử dụng máy này cho dù các bạn đến đến THOL các bạn không có BT, các bạn vẫn dùng được cái máy này một cách nó khoa học nhất một cách nó theo sự hướng dẫn của một người truyền tải chịu trách nhiệm từ cái khâu mua máy set up